các bạn à, đã quay trở lại với channel của mình thì hôm nay mình xin à, phân tích cho các bạn về một số vấn đề về à, kinh tế về đầu tư thì như các bạn đã biết thì hiện tại thì ngân hàng đang siết tín dụng các bạn nghĩa là người ta hạn chế cho vay và xét duyệt cho vay nó rất là khó đó thì khi mà các bạn muốn mua à, trái phiếu hay là bạn muốn mua hay là bạn à, góp vốn vào công ty hình thức là cái hợp đồng vay vốn của mình bất động sản hay là hợp đồng đặt cọc hay là ABC gì đó thì các bạn à, với một cái lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng thì các bạn phải hiểu như thế này à, một cái doanh nghiệp mà họ đi à, quy huy động vốn từ cái người dân đó các bạn thì cái doanh nghiệp đó đang gặp khó khăn về vấn đề kinh tế tại sao mình nói như vậy là bởi vì à, khi mà các bạn đi vay của ngân hàng á, lãi suất nó thấp hơn nhưng mà các bạn tại sao bạn không vay mà các bạn lại phải huy động vốn của người dân để trả một cái lãi suất cao hơn nha các bạn thì các bạn ờ, đi vay của ngân hàng á khi mà doanh nghiệp họ vay của ngân hàng thì ngân hàng họ sẽ xác định được cái tài sản của doanh nghiệp đó là bao nhiêu và thường họ sẽ cho vay 7 80 phần trăm 80 phần trăm gì đó đó thì uh, họ căn cứ vào cái doanh thu của công ty và cái tài sản tài sản hiện hữu thật có nha các bạn là bao nhiêu rồi họ sẽ cho vay thì à, những doanh nghiệp mà để mà đã quy động vốn của người dân bằng hình thức trái phiếu hay là hợp đồng đặt cọc hợp đồng vốn hợp đồng vay vốn hay là cái bằng nhiều cái hình thức khác để kêu gọi vốn người dân thì bản thân doanh nghiệp đó đã vay hết hạn mức của ngân hàng rồi các bạn có nghĩa là không còn chỗ nào để vay nữa cho nên phải sử dụng cái phương án là là vay của người dân của, của người dân thì khi một cái doanh nghiệp mà họ vay nhiều khi mà họ vay của ngân hàng á, mà hết khả năng vay rồi đó có nghĩa là cái tài sản họ chỉ còn có 20 phần trăm thôi các bạn cái tài sản họ đang còn trong tay khoảng 20 phần trăm 20 phần trăm đó thì cho ngân hàng họ cũng dự tính là sẽ rồi sẽ coi như là họ sử dụng để trả lãi trả lãi trả lãi các bạn thì sau đó họ quy động vốn người dân để mà họ làm ăn hay là họ trả nợ cho ngân hàng thì khi mà họ quy động vốn vậy á các bạn sẽ không biết được cái tài sản của họ bao nhiêu bởi vì họ không có đưa cho bạn coi sổ đỏ hay máy móc thiết bị tài sản gì của họ có cả hết họ chỉ thông báo phát hành à, trái phiếu đầu tư vào cái dự án gì đó hoặc là huy động vốn à, à, cho một cái dự án gì đó hợp đồng vay vốn cho một cái dự án à, nhà ở hình thành trong tương lai hay là hợp đồng đặt cọc những cái dự án chung cư gì đó các bạn chỉ biết nó ở trên giấy tờ thôi các bạn nó là một cái hình thành trong tương lai hình thành trong tương lai thì có thể không có hình thành nữa các bạn có thể là không có hình thành à, cho nên là các bạn không biết được cái tài sản của người ta có là nhiều thì khi mà doanh nghiệp ví dụ như doanh nghiệp mà nó vi động nó đang khó khăn về tài chính thì nó mới cần quy động chứ không ai có tiền mà đi quy động để trả lãi làm gì cả đó là người ta làm một cái dự án nào đó lớn quá nó vượt qua cái số số vốn số tiền của người ta người ta quy động thì cái dự án đó phải mang cái tính khả thi các bạn cái khả thi thì trước khi mà người ta quy động tới người dân thì người ta sẽ người ta đã quy động cái cái, cái tiền ngân hàng trước cái tiền ngân hàng hoặc cái tiền mượn cái tiền abc gì đó để cái lãi suất nó thấp nhất có thể thì ta thấp nhất có thể thì khi mà mình đầu tư mình mua trái phiếu hay là mình hợp đồng góp vốn đặt cọc gì đó hay là đầu tư vào một cái doanh nghiệp nào đó thì mình phải xác định được là cái doanh nghiệp đó nó đi đúng hướng hay không cái dự án nó có khả thi hay không để chúng ta đầu tư chứ còn cái tài sản thì chắc chắn với các bạn là họ đã vay nát hết rồi chỉ không còn khả năng vay ngân hàng tiếp nữa cho nên họ mới sử dụng tới cái phương án ở phía bên ngoài à, để trả nợ cho ngân hàng hoặc là để đầu tư vào dự án cái đó thì không biết được nha các bạn đó thì có nghĩa là cái doanh nghiệp đó cái nguồn vốn của họ đã cạn cạn hết rồi đó nói chung là hết tiền rồi đó, đó. tại vì sao tại vì cái thị trường nó đang đi xuống các bạn trước đây thì ok trước đây thì thị trường ổn định thì người ta làm ăn người ta có tiền người ta sẽ trả cho các bạn những cái phần lãi suất đó những cái phần lãi suất đó không có sao hết rồi ví dụ như các bạn muốn rút vốn ra người ta cũng, cũng có tiền cho các bạn rút vốn thì hàng khác nó bỏ vô các bạn cũng rút vốn ra được rất là dễ nhưng bây giờ thị trường đi xuống các bạn kinh tế đi xuống thì cái hai cái, cái đơn hàng của người ta không có ví dụ như bất động sản đi nhà nó nhiều nhưng mà nó không bán ra được thì nó không có thể chi trả được uh, cho các bạn tại sao tại vì nó phải nuôi cái bộ máy các bạn nó còn có một cái bộ máy đó gọi là cái công ty của người nó sẽ có cái chi phí vận hành đó là chi phí chết giống như cố định ờ, giống như các bạn chơi hụi chết vậy các mỗi tháng là các bạn phải trả đúng cái chi phí chú ý đó mà nếu các bạn không có kinh doanh được không có thu nhập không có ờ, không ấy thì bạn vẫn phải trả cái chi phí đó trừ khi là các bạn sa thải nhân viên cắt giảm nhân sự hoặc là cắt giảm gì đó trong các cái, cái mô hình kinh doanh của các bạn mà khi các bạn cắt giảm thì sẽ không ai làm cho các bạn mà không ai làm cho các bạn thì các bạn không thể ra tiền được các bạn một người không thể nào làm được các bạn người sao làm đó cho nên là phải có đội ngũ để giúp mình làm đó, mà thị trường đi xuống đội ngũ nó cũng không không không không không, không đem về đơn hàng không bán hàng cả được thì tiền không có đem thu về mà tiền phải trả chi phí mỗi tháng thì nó sẽ cạn dần cạn dần đó, nếu mà à, thời gian mà càng kéo dài thì doanh nghiệp sẽ chết doanh nghiệp sẽ chết thì các ngay khi, khi, khi, khi các bạn mà đầu tư vào những cái doanh nghiệp sắp chết đó, đó thì các bạn cũng sẽ chết theo các bạn chết theo bởi vì nó đâu có tiền đâu đó, mà khi mà họ vay ngân hàng á thì ngân hàng chỉ cho họ vay 7 80 phần trăm theo cái doanh thu theo cái tài sản mà họ có ngân hàng nó khôn mà nó đâu có cho vay hết nhưng mà khi họ huy động huy động vốn của các bạn thì họ có thể huy động hơn cái số tài sản họ đang có các bạn hơn cái số tài sản họ đang có ví dụ họ có 100 triệu nhưng họ có thể huy động hơn 200 triệu bởi vì các bạn không biết được cái tài sản của người ta có là bao nhiêu người ta không có trình cho các bạn cái chuyện đó người ta chỉ nói cái dự án đó khả thi xin lời nó như vậy như vậy như vậy thôi đó các bạn nhìn thấy nhưng mà như nãy mình nói nó là trong tương lai thì có thể xảy ra hoặc không đó thì nếu mà nó xảy ra im đẹp thuận lợi thì người ta vẫn trả tiền cho các bạn bình thường còn nếu không người ta chết thì chúng ta sẽ chết theo đó mà chết thì chắc chắn là như mình nói người ta đâu còn tài sản để người ta chi trả cho các bạn đâu có gì nữa đâu hết rồi ngân hàng lúc đó ngân hàng nó siết trước nữa và các bạn còn đã đâu còn gì để mà mà cái đó nhà nước không có đảm bảo cho các bạn nha các bạn nhà nước chỉ đảm bảo cho các bạn là tiền gửi tiết kiệm thôi tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng thôi chứ không nó không có đảm bảo những cái chuyện mà hợp đồng góp vốn hợp đồng đặt cọc hay là à, hình thức gì đó trái phiếu hay các kiểu là sẽ không bảo đảm cho các bạn gì nó đâu ừ, mà thường là nó sẽ vượt hơn cái số tài sản mà người ta đang có giống như các bạn mà có miếng đất tỷ các bạn đi dây thì ngân hàng chỉ cho các bạn dây bảy tám trăm triệu thôi đó rồi các bạn quy động vốn ở bên ngoài nó hơn mấy tỷ nữa rồi khi các bạn phá sản thì cái miếng đất 1 tỷ đó nó đâu có đủ chi trả cho ai cái cái còn cái cao lắm là các bạn còn 20 phần trăm nhưng các bạn phải trả lãi này kia của ngân hàng cũng còn khoảng mười mấy phần trăm rồi mà trong khi các bạn thiếu là lên là mấy trăm phần trăm đó thì đây là một cái vấn đề mà người đầu tư người ta không có bao giờ các bạn mua ít có ai mà để ý tới vấn đề này người ta chỉ để ý à tôi bỏ vô đó lãi suất tôi được mười mấy phần trăm cao hơn ngân hàng và ok tôi phái rồi công ty đó lớn ok tôi đồng ý vậy thôi chứ người ta không nghĩ đến cái khả, cái khả thi của cái dự án mà người ta kêu tôi kêu gọi khi người ta kêu gọi vốn á, người ta sẽ nói về cái dự án đó các bạn thấy cái dự án đó ok thì các bạn nên đầu tư còn nếu các bạn thấy cái dự án nó không ok thì các bạn không nên đầu tư và một điều chắc chắn là các bạn phải biết là khi mà người ta kêu gọi vốn từ các bạn có nghĩa là người ta đã không còn khả năng vay vốn của ngân hàng nữa đã vay hết rồi và doanh nghiệp đó đã đang vô cái trạng thái là cạn tiền cạn tiền nha các bạn đó thì à, khi mà các bạn góp vốn vào cái chuyện đó là chết hay là không chết nếu mà doanh nghiệp cho nó phát lợi phát được thì nó phát còn không phát được là nó chết luôn và nếu nó, nó, nó cứ dụ cái dự án á, nó thường nó chỉ làm một cái công ty mà công ty lớn đó các bạn các bạn thấy nó lớn gì thôi rồi các bạn à, rồi nó làm marketing abc gì đó các bạn tưởng nó đang làm mạng phát đạt các bạn tin tưởng các bạn bỏ tiền bỏ tiền bỏ tiền nhưng mà các nhưng, nhưng mà mình nhưng mà các bạn phải biết điều khi mà họ huy động vốn kể cả lớn hay là nhỏ thì họ đã không còn tiền nữa cạn tiền rồi họ mới cần cái nguồn vốn bên ngoài để chấp nhận một mức trở lãi suất cao hơn đó, thì cái rủi ro của bạn sẽ rất là lớn hơn còn nếu mà dự án khả thi có khả thắng thì ok còn những dự án mà không thắng nó chầm luôn nó chìm luôn ví dụ như là có những cái dự án ờ, mà nhà đất thường nó liên quan nhiều với nhà đất à, bất động sản là không xin được giấy phép không xây dựng được rồi nó kéo dài năm này qua tháng nọ đó thì khi mà kéo dài như vậy á các bạn người ta phải trả lãi cho các bạn công ty phải trả lãi cho các bạn theo đúng như cái cái, cái hợp đồng mà ký với các bạn là cái thứ nhất cái thứ hai là công ty phải trả cái chi phí vận hành nữa nó trả trả trả trả ra nhiều nữa mà trả ra càng nhiều thì phải bán cái nhà giá cao lên để bù lại cái khoản đó chứ đâu có thể nào bán thấp được mà bán cao lên thì không ra hàng mà không ra hàng thì tiếp tục trả trả trả trả à, <laughs> trả trả rồi ra rồi cũng thành khi rơi vào ngõ cục rồi lúc đó là bành đó thì đó là những cái số một số kiến thức mà mình có thể chia sẻ à, cho các bạn để các bạn nắm được khi mà các bạn mua trái phiếu hay là những cái hợp người ta kêu gọi và các bạn góp vốn này nọ trong có những cái trường hợp nữa đó là những cái công ty mà đó là những cái công ty cũ á, thì người ta sẽ có những cái chiến lược kinh doanh rõ ràng thì mai ra cái phần thắng nó sẽ lớn thì cái khả rủi ro nó sẽ giảm xuống nhưng mà cái rủi ro rất là lớn nha các bạn và cái khả năng nếu mà phá sản thì các bạn sẽ không nhận được tiền gì đâu tại vì như mình nói là nó không còn khả năng vay vốn và tài sản của nó đã hết rồi thậm chí nó quy động cái số tiền còn lớn hơn cái tài sản nó có nữa thì làm sao mà trả hết cho các bạn trong trường hợp thua là các bạn thua luôn mặt trắng còn đối với những cái công ty mà nhỏ mới ra mà mà vi động vốn kêu gọi vốn này nọ abc gấp vốn này kia AB lum hết trơn á là nhiều loại hình á thì cái, thì cái khả năng có thêm một cái khả năng nữa là nó sẽ quy động hết tiền của các bạn rồi nó ôm tiền nó bỏ chạy luôn đó đó là những cái công ty nhỏ nhỏ còn những cái công ty mà người ta làm ăn lâu dài người ta làm ăn lâu rồi đó, lớn rồi đó thì đương nhiên người ta làm ăn lớn người ta sẽ có làm ăn lâu rồi người ta sẽ có một cái tình cảm gì với công ty người ta cũng không muốn cái công ty của người ta bị phá sản người ta cũng không muốn cái công ty người ta đi xuống người ta cũng sẽ tìm mọi cách để cứu vớt cái công ty người ta đi lên thì các bạn nên đầu tư vào những cái người à, nhậu nhậu những công ty như vậy để mà thấy được sự quyết tâm của ban lãnh đạo công ty để tìm ra được cái lối thoát cho công ty để phát triển công ty đi lên đó thua keo này bài keo khác thì cái mai ra cái đồng tiền của mình nó mới có thể được giữ còn nếu mà không thì coi như là đồng tiền mình chết mất cái đơn giản là như vậy đó. còn những cái công ty mới thì không nên không nên đầu tư vào bởi vì những cái công ty mới họ không có gì cả họ mới họ mới ra họ nhỏ nhưng mà khi họ huy động vốn nó gặp cái số tiền quá lớn cái lòng ham cái phát sinh của nó sẽ rất cao nó khả năng rất dễ nó rất dễ thì người ta ôm tiền bỏ trốn còn đối với những công ty lớn á, thì người ta làm ăn lâu giờ rồi người ta có một cái thương hiệu có một cái tên tuổi và người ta cũng đã gia chạm nhiều với số tiền lớn người ta cũng không không có không không phải không thể nào mà ôm tiền bỏ trốn được đó. cho nên là người ta với lại lúc đó người ta cũng là như mình nói nợ kính mít hết rồi tiền mà hú ra một cái là thằng kia nó dí thì mà hú ra một cái là thằng kia nó dí cho nên là cũng không cái khả năng trốn thì không có chỉ có khả năng chết thôi chỉ có khả năng là chết thôi à, thì các bạn nên đầu tư chủ yếu là con người đó là chiến lược của người ta như thế nào dự án người ta có khả thi hay không thì các bạn mới quyết định mua trái phiếu hoặc là đầu tư góp vốn hình thức này kia bãi c để lấy cái lãi bên cạnh cái lãi suất cao hay là nghe các bạn chứ đừng có nhìn vào cái lãi suất cao không rồi cái mình thích mình đầu tư là mình chết nếu mà mình không tìm hiểu kỹ cái công ty đó thì những cái công ty mà nó đã kêu gọi huy động thật phần lớn là sắp chết rồi phần lớn là sắp chết thì nó hơi quá nhưng mà nó đã cạn tiền cái nguồn lực của nó đã cạn rồi các bạn cái nguồn lực của nó không còn nhiều nữa ừ, nó mới kêu gọi tới các bạn đó và khi kêu gọi tới các bạn thì các bạn không kiểm soát được cái tài sản người ta các bạn không biết cái tài sản người ta có bao nhiêu tài sản đâu cao lắm các bạn thấy được cái văn phòng của người ta biết có thuê là văn phòng thiệt của người ta đó thì khi mà mà nó mà lúc đó là người ta đang ở ngập đầu người ta mới kêu tới tới các bạn để người ta trả lãi suất cao cho các bạn chứ không có một thằng điên nào mà mà nó có một cái dự án ngon sinh lời tốt mà nó lại đi vay tiền cao chi trong khi có những cái trường hợp có có có, có thể vay được cái lãi suất ờ, thấp từ ngân hàng tại sao không vay mà lại đi vay của người dân lãi suất cao để trả cho nó mệt chứ à, nhưng người ta sẽ không bao giờ chọn lựa trường hợp đó coi dù có đầu tư cái dự án lớn ờ, thiếu tiền thiếu lực gì đó người ta cũng sẽ mượn bạn bè giống như các bạn đó làm gì các bạn cũng phải mượn bạn bè mượn cái nào mà không lãi trước nè mượn hết đi rồi sau đó mượn cái lãi thấp trước mượn hết đi rồi mới tới là mượn cái lãi suất cao mượn hết chứ không ai mà nhào vô bỏ qua những cái trường hợp mà mượn không có lãi hay là mượn lãi ít nhào vô mượn cái thằng lãi cao trước no không ai làm gì cả cho nên là thường là đi đầu tư vào những cái trường hợp đó là đầu tư vào những cái công ty mà nó đã cạn nguồn được tiền các bạn nên nhớ điều đó còn nếu mà các bạn thấy cái dự án đó có khả thi thì ok các bạn nên thì các bạn có thể đầu tư các bạn có thể lấy được tiền nha các bạn thì nếu mà công ty mà làm ăn đúng hướng dự án có khả thi thì nó sẽ nhanh chóng lấy lại tiền thôi các bạn nó sẽ nhanh chóng lấy lại tiền và nó sẽ trả cho các bạn cách đàng hoàng không có vấn đề gì nhưng mà dự án không khả thi dự án bị treo đóng băng nhiều năm gọi là kinh tế đi xuống kéo dài nhiều năm thì nó sẽ không gồng nổi đâu các bạn nó không gồng nổi Nó, cho nên là mấy cái dự án mà kinh tế mà à, quy động trái phiếu mà bị bắt nó giống như Tân Hoàng Minh đó các bạn Tân Minh giờ không có tiền để trả cho các bạn đâu tiền họ banh hết rồi mà các bạn thấy Trịnh Nhân Biết FLC rồi đó chiếc xe của người ta chiếc xe mà cũng phải bị ngân hàng nó dí luôn đó các bạn đó. thì những cái trái phiếu những cái mà phản ờ, quy động bên ngoài còn tiền đâu nữa mà trả trừ khi thằng nhà nước nó đứng ra nói ừ đó thôi tôi gánh tôi trả cho người dân thì các bạn có tiền <laughs> thì các bạn có tiền nha còn nếu mà nhà nước họ không họ không nói họ nói là không cái chuyện là chuyện của người kia cao lắm bạn kia ở tù bạn kia ở tù tới bao giờ thì mới trả được cho các bạn đó cho nên là các bạn phải hết sức cẩn thận cái chỗ này đó. thì chỉ có à, gửi tiền gửi thì nhà nước mới đảm bảo với các bạn còn những cái khoản khác thì các bạn tự chịu với cái doanh nghiệp mà các bạn đầu tư các bạn có vốn vào chứ không ai à, chịu trách nhiệm cho các bạn đâu thì khi là một doanh nghiệp lớn à, gì đó mà nhà nước cảm thấy là nên cứu cái doanh nghiệp đó thì nhà nước sẽ sẽ, sẽ nói với ngân hàng là bơm tiền cho thằng đó nó vay tiếp để nó bật bật lại thì đương nhiên những cái người mà làm ăn lớn người ta lúc nào trong đầu cũng có nhiều cái dự án nhiều cái cách kiếm tiền lắm người ta chỉ cần thời gian thì người ta sẽ bật lại được thôi chứ không phải là người ta bế tắc luôn người ta chìm luôn đó các bạn ví dụ như đưa một cái người bình thường mà để cứu thì người ta sẽ không biết cách nào để cứu nhưng mà những cái người mà đứng đầu đó doanh nghiệp đó lớn đó người ta sẽ có cách để cứu nhưng mà do thời gian đôi khi thời gian nó không có cho phép đó, thì bể nợ rồi ví dụ như cái dự án người ta làm đúng như người ta, người, người ta nghĩ là 2023 là sẽ bán được dự án đó nhưng mà xui cái thị trường đi xuống tới 25 mới bán được mà mà trong khi năm 2024 là mình bị phá sản mẹ nó rồi còn gán một năm nữa là mình vượt lại được mà không vượt lại được ví dụ vậy nó cho nên là à, cho mấy thằng đó còn sống thì mấy thằng đó mai ra nó nghĩ được cái cách để nó cứu đó hoặc là ngân hàng à, nhà nước người ta nhúng tay vô để cứu chứ còn không là nó tiêu đó nghe các bạn thì tại vì cái thị trường hiện tại nó đi xuống cho nên là mình làm cái video này để à, phân tích cho các bạn thấy tình huống còn ví dụ như thị trường đi lên thị trường đang đi lên hoặc đang ổn định thì nó tất cả nó đều, đều màu hồng hết đưa tiền vô lấy lãi đưa tiền vô lấy lãi ok đó. thì được, làm ăn nó phải có thăng trầm là như vậy à, còn à, để mà nói ờ, cái thời kỳ trước đây thì cái cái cái cái thời kỳ trước đây á, thì mình sẽ có thể là mình sai tại vì cái thời kỳ trước đây nó rất ổn định và nó rất là đi lên thì các bạn đầu tư vô đâu cũng ok hết đó. còn bây giờ ví dụ như đất cũng vậy các bạn cho nên là bây giờ mà tiền mặt ai mà có tiền mặt càng nhiều thì người đó sẽ càng ok càng càng ngon đó có nhiều người các bạn đất đai rất là nhiều sổ đỏ mình thấy cả chục hay là gì đó nhưng mà không có tiền mặt các bạn thì cũng ăn mì gói như thường nha các bạn cũng ăn mì gói như thường chứ không phải <laughs> chứ không phải là ngon đâu tại vì sao bán ra không được các bạn bán bán đất ra không được bán hàng ra không được thì đâu có thu tiền gì thì đâu có tiền để mà mua lương thực các bạn đó. À, giống như công ty mấy công ty lớn ví dụ như doanh nghiệp lớn người ta bất động sản lớn người ta xây chung cư của người ta lốc này lốc này lốc kia lốc kia 100 lốc rất là nhiều lốc nhưng mà người ta không bán ra được thì người ta phải trả cái chi phí vận hành trả cho nhân viên trả này hả nọ kia tùm lum hết trả hoài mà bán không được mặc dù tài sản là có nhưng mà bán không được thì trả hoài trả hoài thì cái trả đó nó sẽ lấn vô cái tài sản của người ta tới một ngày đó nó lấn hết tài sản của người ta luôn rồi á nếu mà ví dụ như những cái người mà làm bất động sản cá nhân có nhiều sổ đỏ mà không bán ra được mà không có cái công việc khác để nuôi sống bản thân mình á thì họ phải bán tháo để sinh sống chứ sao giờ bây giờ bây giờ không có tiền thì sao lấy đất ăn đâu được ừ. nó phải phải bán ra rẻ để lấy tiền mà ăn chứ ừ. đó mà ví dụ như người ta thường thì người ta sẽ, sẽ có tiền để mà người ta dự trữ một hai năm sinh sống nhưng mà lỡ như qua tới năm thứ ba vẫn chưa bán được buộc phải là bán tháo buộc bán tháo bởi vì nếu mà cái suy thế suy suy thoái mà nó kéo dài đó thì doanh nghiệp sẽ chết và người dân cũng chết luôn ừ, người dân thất nghiệp hoặc là mấy ông nội đó cũng phải bán tháo bao giờ bán tháo ờ, người ta cũng không có tiền mua nữa thì cũng chết đứng luôn các bạn chết đứng đó. cho nên nó rất là nguy hiểm trong cái thời kỳ mà kinh tế mà nó suy thoái kéo dài đó. cho nên hy vọng là năm 2023 kinh tế sẽ bắt đầu đi vào ổn định và phát triển hơn chứ nếu mà năm 2023 mà tiếp tục đà giảm nữa các bạn thì rất là nguy rất là nguy các bạn ừ còn ví dụ như những cái ông mà cá nhân à, đầu tư cá nhân mà đầu tư nhỏ đó, ờ, mà thì nó không ảnh hưởng gì tại vì mấy ông đâu có phải chi trả chi phí vận hành gì lớn cho nên là mấy ông sống một mình thì một tháng ờ, ba bốn triệu là các ông vẫn sống được không có duy trì rồi kéo rồi đợi tới nào mà đất lên thì bán hay là cái gì đó bán thôi đó ví dụ như những cái hàng hóa mà người ta đất thì nó để lâu được còn những cái những cái những cái hàng hóa những cái doanh nghiệp có những cái hàng hóa đủ để lâu được các bạn để một hai năm để tới năm thứ ba là hư quá đát liền chứ là đó mà đốt luôn chứ cái đó mà đâu có bán được là coi như là tiêu luôn mất tiền luôn thì à, mình xin chia sẻ với các bạn như vậy thì video nó cũng hơi dài các bạn nhưng mà lại nói về vấn đề phải nói rất là lâu có còn nhiều cái à, cái khía cạnh để mà mình có thể phân tích hơn à, chính xác hơn cho nên là những cái bạn những những cái người nào mà chuẩn bị đầu tư với một cái hình thức trái phiếu với một hình thức huy động vốn của các doanh nghiệp thì phải luôn luôn nhớ rằng doanh nghiệp đó đang trong trạng thái cạn tiền nha các bạn và à, một lời khuyên đó là khi mà chúng ta làm cái gì á chúng ta phải có một cái nguồn tiền mặt dự trữ ở một khoảng thời gian à, 2 năm ít nhất là 2 năm à, để dự phòng cho mình à, khi mà đó khi mà thị trường nó có biến động thì chúng ta vẫn còn một lượng tiền mặt để chúng ta ổn định lúc đó chúng ta không cần quan tâm đến thị trường nữa kệ mày đi chắc chắn mày phải đi lên chứ mày đi xuống cấm xuống cấm xuống luôn này cấm xuống địa ngục luôn rồi các bạn thì ví dụ như hai năm mà kéo dài một năm hơn người ta cũng đủ mệt rồi kéo dài hai năm là, là rồi tới năm thứ ba phất lên là được rồi thì các bạn đủ tiền để mà chịu đựng được còn nếu như không có đủ tiền thì căng không đủ đủ tiền thì nên à, hạn chế đầu tư à, chỉ à, kiếm tiền bình thường thôi không nên đầu tư quá mức không nên đầu tư quá mức quá cái khả năng của mình đó nha các bạn thì à, đó là những cái kiến thức mà mình có thể hiểu và có thể chia sẻ với các bạn xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn